khi là khi là đã một tiếng lại có hạt phủ mi cho về có hứa à thôi mọi người cứ làm thủ tục đi mưa này mọi người cứ làm thủ tục ờ, cứ cứ kê rồi ừ. cứ kê rồi đi về anh dặn như nào rồi về đây rồi mày không nghe anh rồi mà anh dặn như nào rồi anh là dặn dưới hà nội là về là đưa về về nghĩa lộ sao lại đưa về đây Ờ, vẫn vẫn chạy được lùng cúng à à đây à thế còn cái đoạn đường mà người ta đang làm này là đi nào anh biết nhà phổi không nhỉ À, Trang Phử mà có vợ mà mà Thận đấy ờ, ờ, à, là, vâng, vâng. Nhà tận trên này em vâng. về, về, nhà chứ là Về nó mất rồi Hả? Mất rồi Mất bao giờ? Mất từ hôm về đấy À đây à? Đi đâu? Thằng nào? ở phụ bác bác lúc nó mang về thì nó khoảng như là về nghỉ để dưới để làm sát từ giờ mà trộn ở đâu một đêm thì nó ờ, ờ, nếu sức lãnh thì nó khen về sát đến nhà thì mất thì đưa ma chưa làm em hôm nay nó chưa mà hôm nay nhưng mà tí chiều chiều ờ, trộn của tụi mày có kịp vâng. từ đây từ đây lên lên khoảng bao nhiêu km đấy nhỉ em nhỉ lên ờ, xa thôi vẫn xa mà tức là mười, mười mấy cây xuống ai già vừa lên nhà ờ, mười mấy cây cả Đấy là bắt chiều nay chiều nay đưa hả em chiều nay nào khả anh sốt ruột không thì biết ngay mà anh đoán nó sai rồi nhà nó ở ừ, đường thôi mà cứ à có nghĩa là mặt mặt đường thôi thì đúng đi đi ờ, thẳng thì biết thôi thấy thôi được vợ chồng nó đi viện ấy, chữa bệnh cho vợ nó nhưng mà nó bỏ về bảo là chữa nó không chữa nó bỏ về thì từ hôm nó về thì anh không mất mất liên lạc nó không, không điên được luôn trong ấy như là có sóng đúng không sóng ờ thì anh sốt ruột anh mới mò lên anh mới lên đây tại vì anh anh là người chữa cho vợ nó nhưng mà bảo nó xuống nghĩa lộ nó chữa không nó không vào viện nó không vào nó đi bỏ về ờ. thế là về nó mới vợ nó mới yếu nó, nó bảo là đi kéo nhưng mà không được rồi thì vợ nó bảo là à, đi kéo nhưng mà không được thì về nhà à. bác sĩ ra chữa đang chữa tốt mà bệnh đang tiến triển tốt mà đi về à, trốn Chú không về không, không? Không rồi anh luôn. Ở trên Hà Nội người ta xin về chuyến nghĩa lộ để điều trị nghĩa lộ nhưng mà nó anh không em lên đến đây thì à, hỏi bà con ở đây có có em đây anh ấy chỉ là, là do, do, do nó vợ của em Trang A Phử đã mất rồi mà lúc đó thì mình với anh Sơn nó cũng không liên lạc được luôn trên bản này nó không có sóng Nó rất là xa 30 km mình lên tận trên ấy. Đi qua đây mình hỏi tiếp con đường là chỗ máy xúc này bà con đang làm vướng thì đi đi làm khoảng đây hơn mười mấy cây nữa mới đến nhà vợ chồng vợ là nhà nhà ờ, để vợ là ở đây ừ. thôi cảm ơn hai em nhá vâng. ở đây anh phải cho lên lên nghe để xem tình hình như nào Đấy. em mới có phong bì cho anh à có phong bì không cái phong bì mà ấy anh nói sai à. anh sốt ruột cháu này năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả à? học lớp mấy rồi à? học lớp hai à lớp hai à oh. học được không học giỏi không được à, học giỏi à oh, good tốt cố gắng học nhá ờ học sau này ờ, ờ, ấy nhờ ai nhà ấy nhà anh bán đấy nhỉ bán hàng ấy. đường chắc lên này đường khó lắm đấy nhỉ khó đi lắm đấy cái là máy xúc đây là bên nhà nước nó đang làm này em nhà nước làm để để vào ờ, ấy đường nhưng mà mở đường cho bà con đúng không có đổ bê tông không có mà à, được, à. ai à. à, đi đường này toàn dốc thôi lên quý vị ạ ừ. ừ. à Nhà anh ấy Phứ rồi Phứ á? À, Phứ Phứ ừ, có sau khi mà Giang với anh Sơn hỏi thăm một chút cái hoàn cảnh gia đình mà mình chia buồn với gia đình nhé Thật sự là rất là đáng tiếc luôn bản thân Giang Hiện tại thì à, hai anh em mình à, sẽ sang bên kia để thắp một cái nén nhang chia buồn cùng gia đình anh Phử cũng là chị Máy thì bà con đến đây thì à, thấy thử chia sẻ là cũng gần tiếng nữa thì mình mới à, đưa à bên kia à, à bên kia cả bên à? kia bộ thằng à thế à nhưng hiện tại là bây giờ là đang làm thủ tục ở ngoài này đúng không Phủ? Mình đang làm thủ tục để uh, thầy cúng ấy đúng không? Ừ. ma này một con mấy con trâu nữa hai con bò bò bò nhà một con con hôm qua này bò nhà có con vai cổ đô à vai à Thế ngày trước mà em nghe lời anh Sơn một chút nghe anh một chút mình cố nán lại vài ngày để xem thế nào đó thì Giờ đang dạ vâng. khỏe, đang tiến triển khỏe rồi anh đã bảo ở lại thêm một thời gian đấy về thì vội vàng quá. Vậy cũng đời về cũng không biết đây. Về rồi về cho mình chữa bệnh cho mình thì mình phải chữa bệnh cho mình chứ còn cứ như tên này đến cũng cụ về rồi cứ đòi bảo về nữa thì cũng cứ đưa xuống cả mấy đứa con xong đấy, về bây giờ có sự như này còn con còn chả gặp mặt được ở, ờ, nằm ở viện thì có phải con ra thăm viện được không ra viện thăm mẹ được không bây giờ về rồi con không, chưa kịp nhìn về mặt con đã mất rồi con trẻ đức cũng không nhìn được con anh con dặn anh, lên lúc lên xe đã dặn như, như thế rồi mà không nghe lời về đến chỗ ba khe nó bảo là cái gì nó khăn covid đâu covid nên là bọn em có giấy covid vào viện bình thường sao có có hai người có hai kia nó đâu có đặt bảo biết không này chào các bạn nhá em là ờ, có giấy xét nghiệm biết là vẫn đi vào viện bình thường chứ gì đâu. Chú dưới này thì bà con ờ, thầy ờ, cúng là đang làm cúng. Chào các bác nhá, chào các cô nhá, chị nhá. Đấy, mình kia tí. Chào các bác nhá, cô nhá. Vườn sơn vào rồi. Chào các bà nhá, cô nhá chào các bác nhá vâng. chào các bác em vào thăm nén nhang một chút cho gia đình à? vâng cả mọi người ở đây được luôn luôn mạnh khỏe bình an với bản thân Giang tất cả mọi người ở đây Giang không có gì ở chia buồn cùng à, em nhá và tất cả mọi người tất cả các bác ở đây nhá sự nỗi đau nó rất là mất mát nó rất là lớn cái này là mình mình cái này mình đang mới đóng tạm đó chứ đúng không chứ là mình... đúng rồi, chặt rồi. À. À, vâng. À, đóng chặt rồi đúng không? À, là không có cá. Không có à. cá để ra được vào. <laughs> những cái quần áo này của chị tí là mình phải mang đi theo cùng sang bên kia đúng không? Đó, nó mà hết trong này. À, hết trong này rồi đúng không? À. Giày là ờ, dép. Còn cái cơm này thì mình ờ, để đây là để chị ờ, những cái ấy và chị mang đi theo. À. quay thẳng lên nó tới thế nên là mình đi bộ đi đường nào mọi người đi bộ đi đường nào à cái đường dưới bên kia đúng không à đường vòng kia sang bên kia cái à. này như đi xe máy được hay sao nhỉ anh nhỉ đi xe máy được xe máy được nghĩa là khi nào mình à, đưa người mất sang bên kia thì là mình sẽ mang cái này sang cúng à À có nghĩa là mình chỉ đường cho cái người đã khuất để về với ông bà tổ tiên Đúng đấy À Với là tí nữa mình mà mang à, sang bên kia mình à, chôn cất các chị thì, thì là mình mang cái này có mang sang đây để Cái này không mang sang kia À cũng mang sang theo đúng không? à con mang sang bên kia à? làm đây được đúng không làm à. đi làm lý ừ. đây xong à, làm lý đây xong bây giờ làm chưa làm xong chưa chưa chuẩn bị làm à chuẩn bị làm à à đấy à chuẩn bị làm à vâng vâng vâng, vâng một lúc như thế là con mới bảo là thay thay thủ kem này hay là thế này à bên này tao vâng. chơi trong ờ, bên này bác à vâng. Ồ, bác này vì anh này bị chảy máu cam à ồ vì làm sao đấy hôm nay tuổi một tí nó hết chạy mà à, đây à có hai miếng thịt trâu này nhỉ ờ, cái này đấy hai miếng thịt trâu là nó thuê thịt hai đúng không? thuê hai này. này cái này để uh, cũng như người đồng bào kinh mình ở dưới là để cho cái linh hồn người đã khuất đấy là để siêu thoát đấy đúng không về những nơi, nơi ăn nghỉ cuối cùng này về với ông bảo tổ tiên mình đấy kia một ngày Đúng ờ. xong rồi. rồi mới mới ờ, đưa chị vào đây trong này là tầm 2 tiếng là mất đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nó về đến ở bên thường ờ, ngày là nó hết rồi. Vâng vâng vâng. Không biết là nó bị bệnh cái gì. Đấy, lúc là Hà Nội thì còn khỏe, chỉ xuống đấy người ta hút máu này lọc máu mà. Đúng rồi. bệnh này phải lọc máu, cái máu này nó phải lọc liên tục. Đúng rồi. Thì lúc đấy là đang chữa trị đấy thì thấy bảo là vợ thì cứ nhớ con rồi là chồng thì bảo là không có ai làm thì nó đòi về ruộng nên thì tao cũng giấu hai đứa con làm hết mà ừ. ruộng nên là tao cũng làm hết rồi nó, nó cái hết xong là không còn cái gì rồi ừ. thì nó mà, mà là nó không dám vâng. hai đứa con hai đứa con là cái lúc nào cũng khóc lúc đấy cháu thì mấy mọi người với anh sơn là cũng cũng ờ, khuyên gia đình là ở lại vài ngày đã để à. xem là hắn về cứ từ từ mình đừng vội nóng vội cứu người là quan trọng thì vợ mình như vậy mình không ấy thì cứu ai nữa rất là khó khi là chồng bảo vợ nhớ quá rồi là tự nhiên ký giấy tờ về thôi rồi là anh sơn là phải đưa ra vâng. rồi là bắt xe là về về đi ngày hôm sau thì nhắn tin bảo ôi vợ không ấy được nữa rồi thế là mấy anh em mới sốt ruột bảo ở trong này không liên lạc được thế vâng. là bắt đầu từ hà nội lên vâng. lên đi xe đấy vào đây biết là lúc, lúc vào đến đầu làng kia thì mới được bà con ở kia kể nói là vợ phử mất rồi Đúng mới bảo ấy quá rồi buồn nó đang ờ, ở dưới cho để ấy nó mà tôi đang về nhà tôi cũng bảo quay phim ờ, nó nó xin mà nó cũng đã thật rồi ừ. nó chỉ nó cũng nó chỉ cả gia đình cả gia đình uh, tôi là ông bác à, bác à, à. à. thì cũng uh, cùng gia đình nói hết rồi mấy đứa con cùng nó chuyện nó cũng nhìn thấy nó khỏi thật rồi vâng nhưng mà không biết là tại sao mà vào đến đấy một lú là ông ờ, lú vừa đi bị xanh về là cũng khỏi rồi nó mà vào đến đấy là nó một lố là nó là vẫn nó là còn phải rót rượu vào như nào không nó nó ờ, uh, báo cáo cho nó này à, báo cáo ở gia đình ờ, nó chia tay đấy à làm báo cáo chia tay khách là quấy giá là khách quấy này thế lấy luôn khi khi là đã một cái này có hạt củ mi cho về có hứa à Thôi mọi người cứ làm thủ tục đi mưa này mọi người cứ làm thủ tục cứ cứ kêu rồi cứ kêu rồi nó ta nan cái dạ. ờ, mình báo cáo đấy ờ, báo cáo à, chia tay chia tay vâng. chia tay với chị đấy. Vâng. rồi chia tay chỉ đấy người mà nó làm việc cho nó đấy ừ. và nó chia tay không bây giờ đấy à, nay hôm qua lên hay là sáng nay mới lên này ừ, sáng nay mới lên mà lên từ xe đêm ờ xe đêm đêm thì đến 10 à, giờ à đâu 6 giờ tối 6 giờ tối mới đến à, Tú Lệ Thế bà từng ngủ đấy Thì sáng mới vào sớm Thì đêm mình không thể vào đây được nó đi đêm đường mưa nó trơn đấy xấu đường này đi đêm thì ờ. cái này chở thì đấy còn giết không biết đường mà lúc đấy mấy anh em vào mới hỏi xong rồi đi ngược sang bên kia đi lộn sang bên kia mà lại phải quay ngược lại và hỏi bà con lên lùng cúng à lên đỉnh bên kia thì đi đường này không vào bản cơ thì bà con bảo à thế anh đi ngược đường anh phải quay ngược lại rồi lại phải quay ngược lại xong là rẽ <laughs> mình đi qua cầu xong lại đi nhầm sang bên kia để bảo rẽ đường này đến chỗ đoạn máy xúc ấy à. máy xúc nó đang làm ấy thì bây giờ mới hỏi bà con ở đấy nên mình bảo có biết là là gia đình nhà phử đấy xong mới biết là bảo mất rồi thế là hai anh em bảo tôi chết rồi thế là phải vào ờ, ấy này ngay xong là ấy thì thôi tí nó biết làm thế nào được Ngày trước thì cũng bảo gia đình là ở Hà Nội lên đấy thì nó con được khỏe khỏe rồi đang khỏe khỏe lúc chị ở dưới đấy đang khỏe bắt đầu được bắt đấy và cũng bảo là cũng ăn được hai bát cân rồi chỉ đấy à. ăn được mà trước đây còn không ăn được mà đúng rồi còn ăn còn non lắm mà vâng. không lẽ là cũng ăn được hai bát cân rồi vâng. nhưng mà ăn xong là một lỗ là, là nó không mấy giờ tôi bảo thế thì, ăn cái gì mà cũng chả ăn cái gì cả ừ. cũng là ăn cơm ờ, tí thôi không ừ. ăn cái gì nữa thật sự là kiểu như sở nhất là sở nó ăn cái gì vào đấy mà nó không không hợp đấy ừ. nó bị nó mà ăn như thế bị là không phải bị từ từ khoảng 15 phút là 30 phút à ừ. trong cái là, là một phát là nó bị mở mắt to ra thì à. nó từ tá hơn rồi à. không cái lúc mà đang ra Hà Nội nhìn chị bắt đầu khỏe dần rồi đấy à, khỏe mà ờ, lúc bắt đầu đấy khỏe mà, mà không chồng mà đỡ đỡ rồi không về còn thế về còn đi lại được còn chỉ hơi dìu dìu thôi. Đúng rồi. Bệnh của chị này là bệnh gì này? Này là suy thận. Suy thận này. Mình phải lọc máu. Lúc ừ. nào cũng phải lọc máu ờ, để để thay cái máu mới vào. Ừ. Một thời gian đấy, phải mất gần rất là lâu. Của chị là vẫn vẫn vẫn cứu được không ạ? Cứu nhưng mà do đấy chồng thì không nghe thì cứ đòi về bảo nhớ con nữa mà. nếu nếu như ở, ở dưới cái lau dài chữa được không? Thì đấy, thì mình mới phải mất thời gian khá là, là lâu. Nên mới bảo là không thì ờ, ấy một vợ thì bảo là nhớ con là thấy chồng nhắn tin với anh sơn này xong là ký ra viện về thôi bảo vợ nó khỏe khỏe rồi em muốn về về thì anh sơn bảo về thì vào bệnh viện nghĩa lộ nha đừng có về nhà để xem là cái tuyến dưới này nó có khả năng để mà ấy không thì mình tiếp tục lại lọc máu để thải hết những cái, cái ấy của chị ngày trước ấy thì mấy đợt thì còn em thì ở dưới này em sẽ gửi tiền xuống dưới uh, cho để anh sơn vào đóng viện phí Ừ. đấy ờ. từ vợ đòi nhớ nhà thế là chồng điên ký quyết định ờ, về thôi ngày hôm sau đấy không liên lạc được cái là bảo lấy rồi thì anh sơn mới bảo thôi thì phải lên ngay thôi thì phi từ hà nội lên ờ, nó nó bảo là nó thì lâu lắm rồi nó không còn đồng tiền chỉ có là có mấy thằng nhà đấy là nó giấu toàn bộ là giấu hết à. thì nó ừ. nhà gia đình là không còn đồng bào rồi thì chỉ ừ, có là con đấy. nhà đấy giấu thôi thì nó cháu lâu bảo, về thì cứ cần <clears throat> vâng cháu bảo là là cứ bình tĩnh cái này mình không không nóng vội được thì cháu sẽ cố gắng là để giúp gia đình đã nhưng mà cứ sồn sồn lên rồi bảo cũng nó cũng đỡ rồi đây là đòi về đấy ký em cháu cũng không biết được luôn đấy ừ. giật mình không về cả anh sơn đấy thôi đây sáng sau mới gọi điện mà vừa em về rồi anh ạ rồi rồi chịu không không nói được biết làm nào được rồi ờ, mình cũng không trách được gia đình là chắc chỉ như thế này rất là khó. Nhưng mà nó bảo là tôi thấy từ siêu. Vâng. À cho vào võng đúng không? Võng là khanh gì từ ngoài cái vào đây. Thế phải đi mất ờ, ấy quá, mất mấy tiếng quá. Đường ngày cả. À? Nó xa mà. Bắt đầu từ Tú Lệ vào đã. À. Xe rồi bắt đầu đi phải đấy. Ừ, đấy cũng cũng không ngồi được xe máy ấy, chắc phải nằm võng võng thì đúng là phải nửa nửa ngày rồi đi xe máy mình còn đi hết gần 2 tiếng vào đây bây giờ đường đẹp đỡ như mấy năm trước còn vất hơn à, ờ, đúng rồi không có có đoạn mà đoạn đổ bê tông thì còn đi được nhưng còn nếu mà đường đất ngày trước thì chắc không đi được đi được mất thời gian nhiều à. Ờ. lâu thời gian như anh đi vào thì ờ, cái xe quay cái đi lúc nào cũng bò số 1 thôi số 2 không có đoạn nào mình gọi là đi được số 4 nhỉ lúc lên dốc lúc xuống dốc rồi nó vòng bên này qua quả đồi bên này tưởng là sang đến kia rồi để vòng qua quả đồi đó, đó. qua quả đồi nó ui vẫn chưa đến chắc là anh đi nhiều chắc mỗi bản phải xa nhất xa nhất thì anh nhiều đi nhiều bản mà Ở trước là đi ở trên khao mang này là những cái khu mà chế tạo một con trải mâm xôi đấy để để để đi làm đường ấy xá này này thấy nó còn gần khu đấy thì nó à, ờ, chứ cứ vào cái bản này sao nó xa vậy ta đỡ hơn đây nhiều đấy nó bản này xa nhất lần đầu tiên đấy, đi vào bản này nó xa nhất đấy để mà à, tính cái đoạn đường ấy đó dạ, là kêu gọi hảo tâm sẽ giúp đỡ bà con có cái đường cái điện này nó quá xa luôn thề luôn đấy nó không phải là nếu mà bay xe đó mà tóc xe đó tóc rồi Ủa bên kia đâu nhỉ? Mình đi bộ đi cùng. Ờ, sau khi mà thầy cúng làm lễ xong ấy, để ờ, cầu siêu cho chị thì ờ, bây giờ bắt đầu là anh em là mọi người cùng đưa chị sang bên kia để phân cất chị đi chơi cùng anh à? anh Sơn và ấy Khanh ờ, Hồ ờ, giúp bà con một chút Sơn này rất là vất vả để mà lên còn anh em lên đường rất khó đi luôn rồi Đấy, vâng sang tận đường kia còn rất là đông cả bản nói chung là đến để để mà ấy, uh, giúp gia đình hòm này 30 triệu một cái hòm áo à, quang này gỗ pơ mu rất là đắt luôn chi phí quá tốn kém mà kém ủa, trâu và bò hai con hai con bò không ngổ người ta không giúp bắt buộc phải một hai con 不断来吗？是的，有，有。Hôm nay thì à, bắt đầu là đến vị trí nữa. Sơn này chảy nấp rồi à? Ở dưới bên này là khu vực là nơi ruộng ấy mà phải đi vòng bên kia tắt đi qua một con suối kìa Không À còn lên nước cả Lên Còn lên nữa À Lên còn xa chứ Ui. Đi qua quả đồi kia nữa à? Lên qua quả đồi này đúng không? Bây giờ anh ở Ấn Độ là anh ơi anh hả à, rất cầu cái rất đông hết không đông chứ đông là không bán quá nói chung là không bằng bà con như này được Đấy, thế. Bà con như này đi khỏe quá <laughs> Đi theo được mình uh, đi bộ đuổi theo mà thở thổ kia tuần đi xe à nhỉ? đấy cái xe đi có à, đi bộ như thế đấy À, mình cái đàn mình trồng hay là ấy trồng chứ à đây à, trồng à, mình trồng cây đào mình có đúng không à. chỉ có mỗi cây táo mèo là là nó tự mọc thôi đúng không? Táo miêu tự màu với lại mình phải trồng nữa à. Cái chú mà màu tự màu cái chú trồng mình phải trồng à. thêm ừ. Chú nào không có mình phải trồng thêm à. Đa số à. À. à. Táo này nếu mà mình trồng thì mình chết cảnh hay gì? Mình phải chết ươm giống Sơn là phải tháo cả đôi dép lên Còn nó bà con đi rất là khỏe luôn đi đi vòng lên vòng lên này quý bạn ờ, dân trên này gọi là dân sạch ờ đúng rồi <laughs> kiểu cho bò lợn sạch ấy đúng không ờ à, dân sạch cái gì nó cũng sạch nên là bà con rất là khỏe ừ. nếu mà anh dắt một con lợn cắn ở dưới kia lên mà thi đua ờ. với con lợn sạch trên này chất trắng xí rồi thua anh ạ thua thua có trách nhiệm không Chấp nhận thua Sơn này cho thêm tiền nữa chắc là Nó thở ra Mặt tái xanh lại rồi đây hai anh em đi đi với bà con rồi Ôi, mình ở lớp sơn không tật đi nhiều ở à, đấy. <laughs> chịu thua rồi này chịu thua chịu thua cá ở lớp kia làm gì mà <laughs> đi được ờ, như lần trên này không cho thêm tiền là anh sơn anh bảo là anh không đi được <laughs> ở phía bên này thì mình có thể nhìn thấy cái bản ở phía bên kia kìa Thời tiết ở trên này thì âm mưu uh, quanh năm luôn đấy Mây mù bao phủ Bà con nói là nhiệt độ quanh năm nó chỉ rơi khoảng tầm 20 25 thôi. Mùa hè mà đó mà trong này lạnh nha. Xinh đẹp lắm. Ờ. Màu nó đẹp mà mùa này mùa hoa đá hoa tàu hơn. Đấy. Đào, đào mọc tốt hơn. À, từ lúc mà mình với anh Sơn đi của bà con lúc mà thầy cúng đã làm lễ xong cái toàn bộ Mình đi là mọi người hầu như là không nghỉ một lúc nào ấy Mà mình đi mình vừa phải thở hồn hào hồn hển Không không kịp uh, <laughs> Người đồng bào, người đồng bào rất là khỏe luôn là Đồng bào là quen leo đồi, leo núi rồi trên nương ấy Sức khỏe người đồng bào rất là dẻo dai Còn rượu người đồng bào thì không nói rồi là không phải uống ở can thế nhỉ bác nhỉ mọi người trên này ở rìa leo núi thì nó khỏe vâng vâng nó không hay đi xe nhiều từ dưới xuôi thì cần đi đâu cũng cần đi xe đấy nó không hay đi nhiều thì nó à. không quen đường ấy vâng, vâng. kiểu mình đi yếu ấy vâng, vâng. Và bắt đầu đến à, vị trí rồi chút nữa thôi em mong em thì ông bạn tham gia tập trung này vấn đề theo kiểu là à, anh mà thích chẳng hạn mình thích chỗ này đẹp thì mình chọn thì ừ ờ thì kiểu thế thôi đấy không tập trung một chỗ đâu em mình mông mình ừ. mông như thế này ừ. như dân, dân, dân tộc khác thì họ cái bãi tha ba họ chuông họ tập, tập thể đấy em vẫn quan điểm là chọn chỗ đẹp để có con cháu nó có nó lộc ấy ừ. à có nghĩa là mình cũng vẫn là chọn chỗ đúng không đấy dạng như kiểu các, các cụ ừ, các, các, ừ. các ông các bà thích chỗ đẹp chỗ này thì trôm cấp đem thì con cái sau này làm ăn sẽ thuận lợi lại ừ, lại ừ. thế ừ. <laughs> đến rồi thì theo thấy uh, bà con cũng nói là mọi thủ tục ở dưới là làm xong hết rồi ấy. nên thì mình chỉ uh, đấy là cất đưa chị nữa là cái ngồi thấy cái thở kìa à, từ bên kia các bạn này đi qua suối kia kìa sao mình tận bên này cười, không ấy thì là sẽ làm cho chị nữa là cái hàm trên đi đây thì uh, thấy uh, thấy là người đồng bào hâm mông là làm nó hơi nông vâng. không được sâu lắm nhỉ chỉ được khoảng tầm uh, mét thôi quá à. cái chân của anh kia kìa vâng. mày mày hay là... à, cho cho cho đá và cho đất thì kia là có ý nghĩa gì anh mà nó là phong tục à, cho đất đây là phong tục như thế à. chỉ là cao cao cao cao cho nó xem nó trà à, phong tục uh, cũng khá là là là hay đồng bào 都说多了，也也别我这个，看到这个，搞这个。 chờ chờ rồi ơi cái cái khó họ tập của thế bây giờ con con con tiếp lấy con con ca con món ca tôi chỉ tại vì cho con gì chứ mất rồi cho nó chỉ sẽ đi tôi tôi tôi lo tôi là đi không Ồ, đó chỉ là một cái lúc đó chúng tôi dùng xe, không được mà. Người ta giờ sửa đẹp, à, nó nó vừa mua chứ mà, không có vừa đấy chồng lại ta cho coi yuột chúng nó có làm để mình chạy cho cái tụi nó đó chạy xong xong rồi hắn nó kia mà kia thế kia bị bỏ lúc tiếng nó còn kia đó à lúc này nó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

chị thì có thể đâu không? cũng dễ hết đâu. Dạ dạ đó. Bao nãy chỉ bắt là đó là. Chúng ta từ lệ ít cái đó mà có có gì vậy? Mới chờ thì thờ, tí là một tí nữa.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 Giang có hỏi là bà con đây là là cái cái ấy cái công tài ấy của người Quốc thì là trên này phong tục là không được đóng đinh cái đằng trên ấy để nguyên như vậy thôi lại lại sát gì cả tôi lại sát gì cả tôi sát nữa sát nữa đâu sát nữa sát nữa sát rồi sát thì coi mấy cái mà mà ta mấy cái thay thay cho bên đây để chỉ không tôi đi đi được phải uống chứ gì 终止着吧，这什么？我我我我咱咱们终止，这个马车，这个马车，这个这个这个，你还没喂，别到别乱。别别别别别。 thắp lên thắp lên chứ xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe 哎，你把门关上！ hai chạy được cả nước cả nước hai ở à, hai chết rồi hai chứ mình thầy mình ơi à được chưa lo sao lo sao lo rồi tao mà tao nói hai lâu hai lâu rồi thì chỉ có sinh cho được thôi đấy à đấy à tập là tập là sẽ giờ sẽ sẽ ủ tôi rồi nhá rồi chua à mua À có gà mình mổ à, Mổ ấy Mổ sẵn rồi dạ. à, Xong rồi mình uh, tùy trùng gì la thì mổ à, một sẵn là con theo để cho cái người khuất là ấy đưa đi ở chung trời thì con gà khấu thì mới biết thế à, à là phong tục đấy dạ. ừ. bé giải ôn đúng rồi nó sẽ chi mà có sao em biết sao mà ai vậy sao sao mười con gà thôi à đấy à vâng. đốp lá đốp lá vậy ôi tao nhớ cụ lầu à con chỉ từ sự nhiều to tiền chăn tôi cụ chè cụ giờ à. đốp lá cụ lầu à con chỉ từ sự nhiều to tiền chăn tôi cụ chè cụ giờ mua à, cụ giờ số nó nó chè con mua con số nó nó tao cụ lầu 干手鸟干好种啊的，不老哎！搞日子是又大杯，产都不那些，不热么不热。搞就搞中种中种产的搞么搞就干不种了种产的不老。看南么看看南么看老么么的么多的，不老哎！搞日子是又大对产的，不老些，不热么不热。在使用那些搞么搞在使用那的不老。 讲你讲你讲好久了，讲南岳、讲老岳都了，讲古楼啊，讲椅子树牛刀被铲到古了，只，伊在楼梯边，古楼啊，讲椅子树牛刀被铲到古了，只，古岳摩啊，古岳可慢可多做兼职，干来讲我讲可慢可多做兼职，干来是山上我带手机，我靠我背了他。 cụ lâu à con đi từ xuống nhiều to về cha được nó để đi luôn đi về cháu nó đi chỗ cậu bên nô để con mua cậu cậu nó muốn lít là hả mua bên nô nhá chỉ tao về cho tôi tao có cho muốn xây phòng xây chi nữa đó cụ giờ càng kia lấy tao đó mấy giờ cụ đâu không thấy đâu vậy 이거 고단 이거 고단 더 깊어 더 들어가. 그거 그거 đây, có gì? Lâu tôi đi nhà. Ông nhiêu, cốt nói. Quay cho nữa, chỉ nói là hôm nay đặt kỹ. Nhiều, nhiều. Lộ. Ôi cầu tục cá bị luôn đi đây có được được cái gì hả có chưa tôi tôi tôi bị sốc quá tôi toàn kia hả mình tôi tôi tôi tôi tôi tôi mà đó giờ Đấy, trời ơi, ơi. Ôi, có.

chưa tập trung được vào một lúc à, phải tìm một cái địa điện nào để làm một cái máy để à, cho tập trung thì nó phải mới đưa vào tập trung còn ừ. đây thì nó thích ở đâu thì nó đạt đấy rồi à đấy à thế là từ ngày xưa rồi đấy ngày xưa các ông cũng cũng thế thôi à, cũng thế rồi dạ. có nghĩa là mình uh, chọn thầy cúng là chọn ở địa điểm nào là tùy cái gia đình đó dạ. và nó đây là không phải là thầy cúng chọn mà gia đình nó chọn à, gia nó đình có chọn. đất ở chỗ nào thì nó à. mang đi để à có nghĩa đây là đất của gia đình nhà nhà phứ đúng không và dạ, có nghĩa là em cứ tưởng là bà con là phải tập trung à, nhau lại ở cái khu nào đó là, là chưa chưa thể xác định được cái bé tham ăn thế là chưa chưa ừ. thể đã, khu thì có rồi ừ. có hết rồi bây giờ ừ. à, sẽ để quy hoạch cho một khu rồi nhưng à. À, cái đấy là do gia đình tự chọn ừ, gia đình chọn và của xã thì xã ờ, bây giờ ừ. nó quy có khu hết rồi à. xong là tí là mình à, đắp đá lên hết là toàn bộ là xong rồi đúng không vâng, vâng. vâng. à. à. để bà con chia sẻ lông lông là nông đào cũng là nông luôn và cũng bà con chia sẻ là cũng chưa có bãi hiện tại là xã đang đang xin đấy thì đang thấy là mỗi người một nơi thì theo quanh như chia sẻ là mình cũng chỉ biết được những phong tục gì thì mình cũng ghi lại tí nữa bà con là sẽ xếp đá à, lên xung quanh ở à, của chị mộ của chị nữa là mình sẽ là mình cũng à, chia buồn với gia đình nhé à, Giang cũng cùng anh Sơn lên đây thì đường xa xa xôi nên mình rất là thương mọi người thì uh, cũng là chiều chiều rồi chắc là giang cũng phải à, cùng sơn đấy nào mình về đường rất là xa luôn mọi người cái vị trí này mình bảng luôn bên đấy rồi có lẽ là giang cũng xin phép và kết thúc cái video của mình ở đây thôi xin hẹn mọi người và xin hẹn quý vị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo có phong tục thì mình sẽ khám phá bản làng để giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn tìm hiểu thêm hơn về cái bản đồng cúng của xã Nam Có, huyện Mù Căng chảy tỉnh Yên Bái nhé